Xin kính chào quý vị và các bạn Và ngày hôm nay Phạm Phát Thức chúng tôi xin ờ, giới thiệu cho quý vị và các bạn ờ, về câu chuyện đời thường ngày hôm nay Trong cái thời tiết nắng nóng như thế này thì ờ, chúng ta có thể là khát nước hoặc là nọ kia thì đấy Nhưng mà có một điều khiến cho chúng ta cảm thấy bất ngờ hơn là vì sao con người rất dễ nổi giận khi trời nóng đây chính là nguyên nhân như thế này và bây giờ chúng ta hãy cùng phạm các thức để cùng ờ, đến với ờ, câu chuyện ngày hôm nay chuyện cuối tuần và câu chuyện đời thường trời nóng khiến bạn thiếu nước mất ngủ say nắng và từ đó dẫn đến cảm giác bực bội cáu gằn ánh nắng mặt trời giúp con ấm áp giúp con người sảng khoái và vui vẻ hơn nhưng mà nếu nhiệt độ lên quá cao thì cảm giác chịu dễ chịu kia sẽ hoàn toàn biến mất, thay thế bằng sự bực bội mệt mỏi. Và trên thực tế, 50 phần năm 2017 thì các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện tới khi trời nóng, khả năng tương tác tích hợp của khách hàng với nhân viên bán lẻ giảm đến 50%. Cũng trong công trình đó, tác giả yêu cầu hai nhóm sinh viên trả lời khảo sát về hoạt động giúp đỡ của người kém may mắn. Nhóm đầu tiên là ngồi trong phòng nóng, ẩm, còn nhóm thứ hai ở trong phòng mát có điều hòa và kết quả là chỉ 64% thuộc nhóm đầu đồng ý trả lời khảo sát tỷ lệ này đứng thứ hai lên tới 95% như vậy cái nóng tác động đến nhận thức cảm xúc đến ờ, cách bạn đối xử với người khác trước đây một số nghiên cứu liên hệ thời tiết nóng bức với bạo lực hung tính vậy là lý do vậy là do đâu lý do dân gây ra hiện tượng hiện tượng trên theo Rela 29 nguyên nhân đầu tiên là tình trạng thiếu nước Công trình năm 2012 chỉ ra phụ nữ mất đến 1% lượng nước thông thường trong cơ thể diễn ra trở nên quá mệt mỏi, khó tập trung, căng thẳng và lo âu hơn. Và nắng nóng có thể gây ra say nắng với triệu chứng như lú lẫn, dễ kích động. Đặc biệt là nếu nhìn nhiệt quá cao đẩy con người vào tình thế bất lực. Nếu trời lạnh, bạn dễ dàng mặc thêm áo, nhưng nếu trời nóng thì chỉ biết chịu đựng đến lúc tìm được máy điều hòa. Chưa kể đến trời nóng khiến chúng ta khó ngủ mà thiếu ngủ luôn tác động đến tâm trạng. Và tất nhiên, những lý do không đồng nghĩa với việc bạn phải chịu khó suốt mùa hè. Hãy uống đủ nước và tránh xa, tránh ra đường vào buổi chiều. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và video chúng tôi xin được hẹp lại, ờ, xin được kết thúc tại đây. À, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.